Tôi nói nói khi anh hai độ Trông anh như Superman Nhạc của anh thì nó phải rồ Nhưng mà không hot bằng em Xung quanh anh thì gái nhiều chén Mà buồn thay là anh không khe Ngoài trừ em ra anh đều ngán Thích được người lợp trong xe Từng bước từng bước em ta quyên rũ Chậm rãi chậm rãi ta bước ra Mấy thằng gà em tôi là chiến hữu Trên cổ lan tỏa mùa thơm nước hoa Em nói em thích là cái anh hát Chiều em nhiều quá và em hư ghê Nhưng mà không sao để đó anh hiểu Xin lỗi vì đã làm em u mê Để anh đưa em lên thiên đường Đêm nay ta over đâu trai tối nay em bận Sáng mai sẽ gọi lại sau Đêm nay cùng anh say đắm Để cho u phiền bay qua Có thể là anh may mắn Đêm nay em chỉ say A B-A-D-P-O-Y Trên con sẽ overnight Thấy em trong ba là lướt Bộ váy ngắn trong em số 2 Anh không muốn cưa em đổ Chỉ muốn bên em đêm nay Tặng em cây hôn lên cổ Thích tới luôn đi em ơi sẽ còn bốn chỗ Lượng một vòng cho thời gian trôi Nhìn mấy thằng hay đồ khốn khổ Lấy cụ em và sẽ trên môi Tay anh thì cầm chắc tay lái Còn mấy em gái đang ngồi sau xe Giữ chặt em bằng tay trái Thấy em chị nói ok Anh nói em nghe nè bê Tụi nó bảo nhạc anh solid Nếu không muốn lãng phí đêm nay Thì phóng thật nhanh không sợ vô lít cháy Nếu như em sợ bạn trai em thì không sao đâu cứ việc hoa máy Yêu anh thì cứ gọi điện Thích anh thì cứ follow Boyfriend em đã có hỏi Thì kệ đi có sao đâu Anh đây thì không phải người nổi tiếng Nhưng mà cũng đủ là em say mê Tặng riêng cho em một 大丈夫。